Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành Thì hôm nay chúng tôi uh, tiếp tục mang đến các bạn sản phẩm Đây là máy vát ly tâm Thì uh, trước đây các bạn uh, đã từng sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi Thì cũng biết đã biết là bên chúng tôi đã có máy vát ly tâm bằng inox Đấy, độ dày 304 Thì uh, ngoài ra thì chúng tôi có sản xuất thêm uh, loại chất liệu bằng nhôm như thế này Nghĩa là nó giảm giá thành và sẽ phù hợp cho những bà con chỉ vắt những uh, nguyên liệu uh, nước nó không bị bám nó không bị ố đấy thì à, dùng máy nhôm này nó sẽ tiết kiệm à, giá thành hơn thì chúng ta đấy thì đây tôi sẽ à, quay qua một vòng các bạn xem chất lượng cho chúng tôi thì những ai đã sử dụng qua sử sản phẩm bên chúng tôi cũng đã biết chất lượng sản phẩm cũng như là độ bền tuổi thọ đấy thì đây tôi sẽ xin phép nói qua một chút cho những ai đang tìm hiểu cũng như là đang có nhu cầu muốn mua đây cái máy à, vắt ly tâm thể tích của lồng là 40 lít đấy dòng máy nhôm này nó chỉ có bé nhất là loại 40 lít thôi thì đây là dòng máy bé nhất thế thì uh, những dòng máy inox thì nó sẽ có loại bé hơn 20 lít thôi Nhưng dòng máy này 40 lít máy nhôm có loại 40 lít đấy thì uh, cái cấu tạo cũng như là phần chất liệu thì như nhau chân máy đều là la răng ô tô đây các bạn đã xem chân máy la răng ô tô có ba chân trọi ra như này Đấy, mỗi chân đều có những lỗ để chúng ta vít ốc hoặc chúng ta có thể trôn trực tiếp chân này xuống nó chắc máy hơn đầm máy hơn để vắt những nguyên liệu nó có độ kết tính cao đây phần uh, là răng ô tô Đấy, thì à, đây là phần đế của lắp motor nó được à, bắt ngay như này Đấy, phần bu ly nó chuyển động qua dây cu loa bu ly đơn dây cu loa đơn Đấy, bản dây là A52 Đấy Thì trên giá đỡ của motor nó sẽ có các rãnh như này Chúng ta tăng giảm dây cura Đấy, thì trong quá trình có sử dụng lâu dài thì dây nó sẽ bị nhão đi Thì chúng ta chỉ cần xích motor ra ngoài cùng Đấy, nó tăng thêm một đoạn nữa Và sẽ giảm thiểu cái thời gian mình thay dây cu loa, tiết kiệm một phần đây thế còn à, bằng nhôm đây đầu ra của nó thì máy bằng nhôm thì trần toàn bộ cái phần buồng của nó là bằng nhôm hết toàn bộ luôn đấy cũng như tương tự như inox thì là toàn bộ inox còn nhôm như thế đấy, trong của nó thì đường kính của nó là 42 đấy, chiều cao là 38 từ phần đáy lên là 38 đấy, đấy là cái kích thước của lồng trong còn lồng ngoài thì mỗi bên ta cộng thêm tầm độ 5 à, phân nữa đấy. máy thì hiện tại đây chúng tôi có à, lắp sẵn à, dòng motor 0,8 kW motor di động đây các bạn thấy thông số của nó đây 0,8 kW này đấy công tua là 2009 tua nhanh thì dùng điện 220V motor di động bảo hành các bạn 12 tháng đấy, phần lá răng của máy này là sơn một lớp sơn chống dỉ như này Đấy, để đảm bảo chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng tại vì máy là nguyên lý nó là máy tách nước thoát ly tâm thì uh, trong cái môi trường nó sẽ nước nhiều thì uh, cần những loại uh, thép dài như này cũng như là đó lớp sơn chống dỉ nó tăng tuổi thọ độ bền cho máy còn buồng inox à, buồng bằng nhôm này thì nó sẽ ở trên thành nó được bo tròn như này Đấy, để giảm thiểu trong quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ à, chống va quệt vào da tay anh làm ảnh hưởng đến uh, da chảy máu còn phần lồng trong của nó này các bạn để ý thì uh, lồng trong nó sẽ được có bắt 6 con ốc như này bắt xuống một cái mâm bên dưới mâm thép mâm bằng sắt đấy để nó vững hơn chắc hơn ở xung quanh lòng trong nó sẽ đúc các lỗ này tầm khoảng một phân đấy, lỗ này là nó chức năng nó để hất nước ra ngoài lỗ càng dài thì nước sẽ thoát nhanh hơn dễ hơn Đấy, ở phần trên trên mâm của nó trên cái lồng xong nó sẽ được ốp vào như này để nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề đó nguyên liệu chúng ta được bắn ra ngoài tại vì trong quá trình máy sử dụng nó sẽ văng Đấy, nguyên liệu của nó là văng vắt vắt đi tâm nó sẽ văng ở xung quanh thành máy Đấy. và xung này xung quanh này nó sẽ cạn bá lại và ngoài ra ở trong máy sẽ có một lớp lưới nữa đấy có một số bà con nào cũng ờ, chưa hiểu về cái nguyên lý của nó lắm nó ở trong này ngoài sẽ có một lớp lưới túi lưới túi vải đây nó sẽ chức năng còn túi vải nó sẽ cản cái bã lại một phần còn những cái lỗ này nó sẽ thoát nước thôi đấy ờ, chứ không phải là chúng ta để trực tiếp vào lồng này nó văng ra thì có một số bà con có thì tìm hiểu qua tham khảo thì có ờ, hỏi đặt vấn đề chúng tôi là những cái lỗ này nó sẽ sợ cái nguyên liệu cho bé có nó văng ra ngoài nhưng không phải đâu ở trong đến lỗ này thoát nước thôi ở trong máy sẽ có một túi vắt nữa đấy nó cản nguyên liệu lại đấy. đây tôi sẽ máy thì được cấu tạo là rơi. để tôi sẽ mở nắp ngoài ra các bạn này Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc ơi đây tôi sẽ ờ, mở cái lồng ngoài các bạn xem đấy đấy thì đây là lồng ngoài của máy này như đây là lồng trong chúng ta xem kỹ hơn lồng trong đấy ở phần dưới sẽ có cái mâm này mà để này đấy con tép dày như này đấy, bắt sáu con ốc vào hẳn cái đế của cái lồng trong ở trong trục thì đây ngay cái bờ ở dưới này nó có bờ cao này đấy và có độ vát nhé nó vát xuôi ra ngoài để nước nó chảy tiếp ngoài miệng này luôn đấy máy ở xung quanh những việc này được làm rất là kín đấy như là rất là kín luôn đấy, nước nó không bị dò dỉ ở ngoài để đảm bảo bà con yên tâm hơn đấy. đấy thì trên đây là toàn bộ chi tiết uh, máy như vân dưới này các để ý này đấy bu ly trục các thứ làm những vùng bí rất là lớn đấy làm rất là chắc chắn luôn Đấy, thì sau đây tôi sẽ cắm điện lên các bạn xem quá trình máy hoạt động cũng như là nó vận hành như thế nào máy siêu điện 220V này cắm tiếp vào điện này Đấy, máy quay Đấy, máy quay rất là êm chân máy này không bị rung lắc này Đấy. Thì những dòng máy bé motor 0,8 như này Nó sẽ chuyên vắt nguyên liệu ờ, nhẹ như là đậu Đấy, Rồi nghệ Hoặc là những cái ờ, nguyên liệu như hành phi để tách dầu ờ, Bưởi các thứ thì dùng loại motor bé Còn những loại mà nguyên liệu nó có độ kết dính cao như sắn dây Rồi những nguyên liệu có độ kết dính thì chúng ta dùng motor lớn hơn motor một kg rưỡi hoặc những bà con người sử dụng mà cần những nhu cầu mình nó nhu cầu cao cái loại một kỳ rưỡi hơn nó sẽ nhanh hơn khỏe hơn đấy Đấy thì trên đây là toàn bộ chi tiết cũng như là quá trình vận hành của máy Thì bà con có nhu cầu mua máy vắt ly tâm Máy tách nước, tách dầu Bằng inox hoặc là bằng nhôm thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh Địa chỉ ờ, số nhà 36, đường cổ Điển na, xóm Bảng, xã Tây Phan Thị, Hà Nội Hoặc qua số điện thoại tôi có trái màn hình, bên sản phẩm Đấy thì máy sẽ các kích thước như là in bằng nhôm thì nó loại 40 lít và 60 lít còn ngoài là inox thì nó có ba ba kích thước là 20 lít 40 lít và 60 lít thì à, cảm ơn bà con đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều